cho thuê kho mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, diện tích kho rộng 1.200 m2. Mặt tiền chiều ngang rộng 24 m. Kho tiêu chuẩn và sử dụng độc lập, trần cao 9 m, đường lớn xe công di chuyển thuận tiện. Có thể cải tạo làm thêm một văn phòng. Cho thuê dài hạn. Giá thuê 110 triệu đồng một tháng, chi tiết xin liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.